phần sản phẩm của Hưng Đại Phát đấy là một cái niềm tự hào mà mỗi một tư vấn tài chính à, chúng tôi à, luôn muốn đi chia sẻ đến tất cả các khách hàng với những cái quyền lời nổi trội và nổi trội như thế nào á thì xuống xin mời các anh chị có thể hướng mắt lên à, màn hình trong tầm khoảng 10 phút thôi xuống tin chắc rằng là không không không làm cho tất cả các anh chị là thất vọng đầu tiên á, thì chúng ta sẽ phân tích một số cái đặc điểm nổi trội của sản phẩm của Hưng Đại Phát khi kiểm thưa tất cả các anh chị cái sản phẩm phụ nữ đại pháp này vừa mới ra đời vào đầu tháng 3 này thôi ạ à. các anh chị đang được tiếp cận một cái sản phẩm mà mang nhiều nét đặc sắc nhất hiện nay thì đầu tiên thì xuống xin phép chia sẻ những cái nét nổi bật à, cụ thể đầu tiên á, thì cái độ tuổi tham gia là đến ở 70 tuổi thì ở đây thì xuống tin chắc hẳn có một số anh chị đã hiểu về bảo hiểm rồi Vậy thì các anh chị có thể cho xuống biết là hiện nay các công ty bảo hiểm bảo về cho khách hàng đến độ tuổi tối đa là bao nhiêu ạ? À? 60, 65 Đúng rồi, xuống cùng cái độ tuổi mà càng lớn tuổi càng về già thì cái rủi ro càng cao cho nên các công ty họ khôn lắm họ không bảo vệ đúng không ạ nhưng mà riêng phụ hưng thì bởi vì ra đời tại tại Việt Nam cho nên những cái mong muốn những cái nhu cầu thiết thực của mỗi một người dân Việt Nam chúng ta thì đã được công ty mình nắm bắt rất là rất là nhanh và để đáp ứng tất cả những nhu cầu đó của khách hàng thì công ty mạnh dạn và mở rộng đối tượng tham gia lên đến 70 tuổi thì cũng xin chia sẻ một chút xíu là từ đầu tháng đến giờ từ ngày 1 tháng 3 đến giờ thì à, hiện ở tại văn phòng Huế thôi cũng đã bảo vệ thêm một um, rất là nhiều khách hàng ở độ tuổi từ 60 đến 70 và khi mà ký một hợp đồng được với những với công ty á, có nghĩa là khi khách hàng từ độ tuổi mà không được bảo vệ bây giờ lại được công ty phụ huynh bảo vệ thì họ có cái niềm vui rất là lớn và rất là hân hoan tại vì hôm nay thì nó treo sáng hàng luôn cả đội ngũ tư vấn vay tiền con sông luôn ạ dạ đặc biệt nội trội thứ hai mà số muốn chia sẻ có bao giờ mà các anh chị tham gia một gói bảo hiểm vừa được bảo vệ rất là tốt rồi nhưng mà sau năm thứ 10, năm thứ 20 là được thêm một khoản một cục tiền không ạ à? không nói tới cái phần mà tiền chúng ta nhận về rồi đây ạ à, thường duy trì hợp đồng á, thì hai phần trăm giá trị tài khoản bình quân trong 5 năm liên kề nhưng cái phần này xuống không còn muốn nhắc tới nhiều bởi vì nó không đáng kể so với phần này thường đặc biệt năm thứ 10 là đến tới tối đa là mức 300 phần trăm phí cơ bản năm đầu ví dụ một năm năm đầu chúng ta tham gia mới với một cái số phí là 30 triệu một năm đúng không ạ thì năm thứ 10 sẽ thưởng lên đến 90 triệu gấp 3 lần cái phí mình phí cơ bản mình nộp năm đầu. và năm thứ 20 cũng được thưởng thêm 300% phí cơ bản năm đầu có nghĩa là thêm 90 triệu nữa riêng cái khoản thưởng tiền mặt nên lên, đến tới gấp 6 lần cái phí mình nộp năm đầu. có công ty nào làm được điều này không ạ? Xuống đảm bảo, xuống cam kết làm không? đây là sản phẩm duy nhất mà có cái mức thưởng đặc biệt đến tối đa mà lại nó cao đến như vậy và Xuân cũng chia sẻ thêm một cái thông tin nữa đó là mức lãi suất mà Phú Hưng Lai đang chia xuống cho khách hàng lên tới 6,6% một năm nếu anh chị không tin thì có thể gõ lên Google để để tìm cái thông tin này và hiện tại Phú Hưng đang chia lại cho khách hàng cao nhất thị trường bảo hiểm thế à, riêng à, với cái phần này á, thì ờ, xuống cũng chia sẻ một cái thông tin thú vị đó là hôm ngày 22 vừa rồi xuống có một tổ chức một cái chương trình cho một cái doanh nghiệp á thì họ mới nói này à, công ty phụ hưng thì chưa cũng nghe các anh chị chia sẻ thì cũng hay rồi đó nhưng mà các anh chị lại đấu ra cái uh, công công ty họ nói công ty lại đấu ra tiền mà chia cho khách hàng ở mức cao như vậy đúng không ạ nhưng mà đi cả đó tại vì sao ạ hiện tại Phú Đức An thuộc một cái tập đoàn vô cùng lớn mạnh đó là Phú Mỹ Hưng thì các anh chị thấy thương á lúc này các anh chị thấy là um, có cái slide đầu tiên là tổng quan về ngành bảo hiểm nhân thọ mà bằng trâm đã chia sẻ thì tổng giá trị tái đầu tư cho nền kinh tế lên tới bốn 409 ngàn tỷ có nghĩa là phí của các anh chị nộp vào công ty bảo hiểm thì không phải là các công ty mở cái đẹp ra quán vào đó hay là đi gửi vào ngân hàng mà là các công ty đem đi tải đầu tư hết 60 đến 70 phần trăm là phải đầu tư vào hàng mục lá mua trái phiếu chính phủ bên cạnh đó thì 30 phần trăm đến 40 phần trăm còn lại là gì ạ thì đang có một cái tập đoàn sân sáu đã rất là hùng mạnh để hỗ trợ cho công ty bảo hiểm nhân thọ của Hưng đem đi đầu tư những khoản đầu tư vô cùng hiệu quả thì chính vì điều này cho nên á là phụ hướng hiện tại chia lại đang rất là cao cho khách hàng cho nên đôi khi mọi người hay nói rằng á, là đừng có tham gia bảo hiểm lừa đảo có lừa như thế nào mà mà hiện tại đang ngành bảo hiểm nhân thọ tính riêng của năm 2020 đã trả về cho khách hàng gặp chủ ro lên tới 25 nghìn tỷ xuống mà thiệt được lừa như rửa xuống cũng lừa không được bị họ lừa thật sự là như vậy và à, đây là nói đối mẹ để cho mọi người hiểu tại vì sao mà cái cái mức lãi suất mà công ty đang chia cho khách hàng rất là cao như vậy đó bởi vì đang có đang có một cái dây chuyền hoạt động vô cùng hiệu quả ở tại tập đoàn Phú Hưng chứ không chỉ là ở công ty bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng nữa. Dạ. Và thêm một cái đặc điểm nổi bật nữa mà số muốn nhận mạnh thực ra thì có rất là ít khách hàng để ý tới cái phần này đó chính là chúng ta được tăng 3 lần trong số thời hạn bảo hiểm này cái phần này cực kỳ quan trọng luôn nếu mà gặp anh chị mà không nắm á, thì rất là đáng thiếu luôn ạ à bởi vì cái phần này là cực kỳ cực kỳ hay luôn trong suốt thời hạn bảo hiểm chúng ta có 3 lần được tăng số tiền bảo hiểm má miệng thẩm định thì cái điều này như thế nào ạ à? bình thường chúng ta sau một năm thôi tham gia bảo hiểm nếu mà có nhu cầu tăng số tiền bảo hiểm thì vẫn được cả công ty bảo vệ sau khi thẩm định có nghĩa là bây giờ này xuống tham gia hợp đồng là với mình giá là 1 tỷ hai năm sau khi mà à, xuống sinh thêm một đứa con đồng thời khi mà sinh, sinh một đứa con thì có phải là trách nhiệm tài chính của mình tăng thêm không ạ đúng không cho nên lúc này xuống yêu cầu tăng phí bảo vệ lên xuống 2 tỷ thực ra điều này không có gì đáng nói nếu mà xuống hoàn toàn khỏe mạnh có điều đồng thời với cái lúc sinh con đó thì người được bảo hiểm phát hiện ra mình cũng mắc bệnh hiểm nghèo bình thường nếu mắc bệnh hiểm nghèo rồi tăng số tiền bảo hiểm công ty sẽ thẩm định và từ chối đúng không ạ nhưng mà vào thời điểm kết hôn và sinh con thì công ty buộc phải bảo vệ và miễn thẩm định có nghĩa là chúng ta nộp cái giấy khai sinh chứng minh chúng ta sinh con thì chúng ta sẽ được bảo vệ 2 tỷ mặc dù chúng ta đang mắc bệnh à, có một ờ, cái khách hàng là nếu rửa thì đó là gọi là trục lời bảo hiểm rồi công ty tỉnh lương là nó có chứ công ty tỉnh hết cả đường rồi ta chấp nhận những cái mức đó chấp nhận là khách hàng họ trục lời ngang đó nhưng mà ở trong mức độ công ty cho phép bởi vì đó là thời điểm quan trọng trong cái cuộc đời họ trách nhiệm tài chính của họ tăng lên công ty chấp nhận bảo vệ trong khi khách hàng đã phạt mình đúng không ạ à? bình thường thì nếu mà muốn mình muốn tăng số tiền bảo vệ thì mình có hai cách yêu cầu tăng từ hợp đồng cũ hoặc là hai là mình mua một hợp đồng mới đúng không nhưng mà nếu mà mình bị bệnh rồi á thì có ai bảo vệ mình nữa đâu cho nên mình sẽ sử dụng tới quyền lời này để tăng cái giá trị bảo giá bảo vệ mình lên rồi phần tiếp theo đó là khi tham gia những cái tại vì sao lúc này bằng trắng nói về chúng ta rằng á là tham gia một hợp đồng phụ ứng đại pháp thì đã được bảo vệ toàn diện bởi vì điều này khi tham gia một gói sản phẩm của vốn đại pháp thì chúng ta sẽ bảo vệ thêm những cái quyền lợi tăng cường như thế này là tử vong thương tật toàn bộ là bệnh hiểm nghèo đặc biệt là có sản phẩm bệnh hiểm nghèo phụ nữ thì chúng cam kết là trên thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam chỉ có phụ tương lai mới bảo vệ cái cái bệnh hiểm nghèo dành cho phụ nữ này và có sản phẩm từ kỳ hỗ trợ đóng phí thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số cái sản phẩm này như sau nhưng mà trước khi chia sẻ cái phần đó phần tiêu lời của những cái sản phẩm này thì xuống cũng chia sẻ luôn cho cả anh chị đó là ở những cái công ty bảo hiểm còn lại đa số những cái sản phẩm tăng cường này sẽ bị mất đi hàng năm riêng với công ty bảo hiểm nhân thọ của Hưng Lai thì những cái sản phẩm bổ trợ đi kèm này thì đều được cộng vào giá trị tài khoản và đem đi đầu tư cho nên sẽ về mặt kinh tế thì cái giá trị để tiền kỳ vòng của ta chúng ta sẽ tăng nhanh hơn so với cả công ty khác à, lúc này chúng ta đã nghe bằng trấn nói rồi chỉ tính riêng mỗi ngày tại Việt Nam chúng ta có tới hơn 30 người hơn 30 người chủ cột dắt xe ra đi làm và họ không có cơ hội trở về nhà với gia đình mình được nữa do tai nạn giao thông vậy thì để đối diện với cái tình hình tai nạn giao thông đáng gia tăng đột biến như vậy thì công ty bảo hiểm nhân thọ Phương có một cái sản phẩm bảo vệ riêng với đối với tai nạn đó là chính là sản phẩm tử vong và thương tật do tai nạn khi tham gia sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những cái quyền lợi sau và đặc biệt cái sản phẩm này phí cực rẻ nếu mà so sánh thì phí rẻ nhất của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt khi tham gia sản phẩm này này nếu không may người được bảo hiểm xảy ra rủi ro tử vong do tai nạn thông thường thì công ty sẽ chi trả là 100% số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn thông thường là nghĩa là gì ạ ví dụ như là đi xe máy này tham gia giao thông này rồi thậm chí là té ngã cũng gọi là tử vong do tai nạn này đuối nước thì tất cả những trường hợp đó gọi là tử vong do tai nạn thông thường nhưng mà trường hợp khách hàng rủi ro tử vong do tai nạn giao thông công cộng như là mình tham gia là hành khách trên những cái tuyến xe có vé hoặc là tàu hỏa chẳng hạn xe buýt này rồi hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng thì công ty sẽ chi trả đến tới 200% số tiền bảo hiểm và tử vong trên máy bay thì công ty sẽ chi trả đến tới 300% số tiền bảo hiểm ví dụ xuống tham gia với à, một gói sản phẩm bảo vệ tai nạn mình giá có nghĩa là số tiền bảo vệ 200 triệu thì nếu tử vong thông thường công ty sẽ chi trả 200 triệu trên các phương tiện giao thông công cộng thì gấp đôi là 400 triệu và tử vong trên máy bay thì chi trả đến tới 600 triệu đa số thì cũng có một số công ty là bảo vệ tai nạn nhưng mà theo dung được biết ví dụ như ở um, ở bảo việc á, thì họ bảo vệ 100% số tiền bảo hiểm thôi không phải chia ra và à, tất nhiên rồi không phải là cái rủi ro tai nạn nào cũng dẫn tới hậu quả là tử vong cả trường hợp khách hàng mà bị rủi ro sự um, vì vì cách làm mà theo theo cái tỷ lệ thương tật thì người ta cũng cần tiền mà đúng không và những cái trường hợp thương tật do tai nạn thì công ty sẽ chi trả từ 1 cho đến 100 phần trăm số tiền bảo hiểm nó có ra một trong điều khoản hợp đồng luôn ví dụ như gãy xương ngón tay cái thì được bao nhiêu phần trăm rồi à, gãy xương vai xương hông thì được bao nhiêu phần trăm nó có ra một trong đó và khi mà xảy ra những sự kiện bảo hiểm á, thì cũng giống như là à, những cái hoàn toàn người ta áp vô đó để mà mà mà xử các thì ở đây công ty cũng có một bộ phận thẩm định là để khi mà xảy ra rủi ro nộp tờ giấy à, của bệnh viện về thì đổi chiều vô điều khoản hợp đồng để mà chi trả cho khách hàng rất là nhanh và rất là gọn cái sản phẩm thứ hai mà chúng muốn giới thiệu cho mọi người để đối diện với bệnh hiểm nghèo đang ngày càng gia tăng chóng mặt và mọi người thấy bằng chứng chia sẻ bệnh hiểm nghèo này đang là một cái vấn nạn của toàn cầu chứ không phải là của Việt Nam nữa bây giờ chúng ta mở mắt ra là nghe xung quanh hàng xóm bạn bè người thân chúng ta phát hiện ra về ung thư bây giờ nghe nhãn nhãn luôn rồi chứ không phải giống như ngày xưa nữa cho nên bây giờ là nghe cái chuyện ung thư thì không phải là bố bị đứng cung như hồi xưa nữa nhưng mà bây giờ nghe tới ung thư thì chỉ là mong muốn để có tiền để chữa bệnh thôi bởi vì theo nghiên cứu mà xuống được biết á, của các giáo sư hàng đầu về y học á, thì họ nói con cái con virus ung thư này này nó sợ nhất có nó có cái cái cái cái yếu điểm của nó chứ không phải là nó đáng sợ như chúng ta tưởng đâu nó sợ nhất đó chính là tế bào hạnh phúc và khi mà tâm trạng chúng ta thoải mái khi mà chúng ta vui vẻ khi mà chúng ta đang vô cùng happy thì nó đẩy lùi cái căn bệnh ung thư này nhanh nhất nhưng mà liệu như lúc này bạn chấm nói là chúng ta chưa có 300 thậm chỉ lên tới hàng tỷ đồng để đối diện với căn bệnh á thì liệu chúng ta có vui vẻ, có hạnh phúc được không khi chúng ta phát hiện ra bệnh? Có không ạ? À? Không Không có tiền mà nằm viện nữa thì vô cùng bí đát, vô cùng đau khổ chứ đừng nói là hạnh phúc Chính vì vậy á, công ty cho ra mắt sản phẩm này để giúp khách hàng vượt qua cái thời điểm mà mà mà quan trọng nhất là đó vượt qua cái bệnh hiểm nghèo bởi vì sao á bây giờ bác sĩ càng ngày càng giỏi rồi y học Việt Nam chúng ta có thể sánh vai với những thế cương quốc về về y tế trên trên toàn thế giới chúng ta đang nằm trên, trên giường bệnh đây này bác sĩ giỏi đang ở cái khóa phòng ngay sát chúng ta thôi nhưng mà nếu chúng ta chưa nộp viện phí giống như bác sĩ yêu cầu á, thì liệu bác sĩ giỏi đó có chữa cho chúng ta không có quá để đồng tay đồng chân khô khảm chữa bệnh cho chúng ta chứ chưa phải nộp tiền nào phải nộp tiền có đạo họ để chữa bệnh cho chúng ta cho nên khi của bệnh quan trọng nhất là phải có tiền mà không phải là có ít tiền mà phải có thật nhiều tiền và cái sản phẩm này á, thì giúp cho khách hàng khi có bệnh có nhiều tiền để mà mà chữa bệnh đơn giản như vậy á. và khi tham gia sản phẩm này thì chúng ta sẽ được chia ra ba nhóm bệnh để mà công ty chi trả ở năm ở nhóm bệnh thứ nhất gồm có 24 24 bệnh hiểm nghèo thì công ty sẽ chi trả 100% số tiền bảo thì xuống cũng là một người rất là sợ cái vấn đề là nếu không may ung thư xảy ra thì thì không biết xuống chưa có hàng tỷ đồng trong tài khoản Chính vì vậy với gọi sản phẩm bệnh hiểm nghèo thì xuống tham gia trong mỗi người trong gia đình xuống là mình giá là 500 triệu nếu không may mà mắc bệnh bệnh hiểm nghèo nhóm một gồm có 24 bệnh thì công ty sẽ chi trả tương ứng cho Xuân 100% là 500 triệu cho mỗi người để chữa bệnh nếu 12 bệnh ở nhóm 2 thì công ty sẽ chi trả gấp đôi 200% là 1 tỷ và nhóm 3 gồm có 4 bệnh thì công ty chi trả đến tới gấp 3 lần là 1 tỷ rưỡi với số tiền này thì chúng ta hoàn toàn giao tình mạng của chúng ta những người thân của chúng ta cho bác sĩ được chưa ạ rồi mọi người có thể nghe 500 triệu số tiền bảo vệ 500 triệu 300 triệu lên nghe có vẻ là nhiều nhưng thực ra cái phí đóng rất là thấp không phải nhiều chút xíu nữa làm về bảng minh hóa là mọi người sẽ thấy rồi về sản phẩm tiếp theo mang thương hiệu Phú Hưng Lai duy nhất chỉ có Phú Hưng Lai mới có trên thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ đảm bảo và đăng ký cái đổi chiều tất cả các sản phẩm còn lại không có bảo vệ về quyền lợi bình hiểm nghèo cho phụ nữ và xin lỗi các anh trước có phải là mình đang nhìn lại một chút xíu về cái thực trạng của của Việt Nam chúng ta người phụ nữ Việt Nam chúng ta vô cùng thiệt thòi đúng không ạ à, số hay đọc sách hay đọc thì người đây bảo á thì theo theo xuống được biết là ví dụ như ở nhật chẳng hạn phụ nữ nhật á cha mẹ cũng đầu tư cho người phụ nữ ăn học đến nơi đến chốn nhưng mà là để làm gì để tìm một người chồng đúng cái tầng lớp của họ mà họ mong muốn họ nói rằng á gió tầng nào thì gặp mấy tầng đó nếu mà chúng ta đang sống chỉ với những người lao động bình thường lao động chân tay thì liệu những người con gái ví dụ như những người con gái đó họ có gặp những ông kỹ sư tiến sĩ đúng không ạ không cho nên họ đầu tư cho con đi học lên tới tiến sĩ thạc sĩ chỉ để mong muốn và làm việc trong một, một môi trường mà gặp đúng những cái đối tượng đó và sau là gì ạ à? lấy chồng kết hôn rồi thì họ sẽ lui trở về nhà không đi làm nữa đó là cái văn hóa của người nhập du được biết đó trước kia nhưng mà người việt chúng ta thì sao ngoài cái thiên chức á ngoài cái công việc là phải đi làm việc kiếm tiền ra vẫn phải thực về nhà thực hiện nhân chức của một người mẹ một người vợ đúng không ạ cùng với cung trong gánh vác việc kiếm tiền kiếm thu nhập nhưng về nhà là toàn những cái công việc không tên và hiện tại thực trạng ở Việt Nam bình đẳng giới chưa có chúng ta nhìn nhận Việt Nam điều đó đúng không ạ chính vì vậy á chính vì người phụ nữ Việt Nam chúng ta vất vả thiệt thòi như vậy tỷ lệ bệnh cũng cao hơn cả nước hiệu hiểu điều đó thì phụ nữ lại cho ra mắt cái sản phẩm này với mục đích thôi duy nhất thôi đó chính là chia sẻ với những cái vất vả và thiệt thòi của người phụ nữ Việt Nam chứ không hề tính tới cái giá trị lợi nhuận từ sản phẩm này đem về bởi vì khi mà đưa chút nữa các anh chị thấy xuống chia sẻ cái quyền lợi sản phẩm này ra sống á, thì các anh chị sẽ thấy với những cái quyền lợi cao như vậy và phí cực thấp như vậy thì không không có công ty nào mà có thể có thể giảm tung cái sản phẩm này ra thị trường được đầu tiên thì lúc này số của nó có nói với anh chị rồi tỷ lệ bệnh của người phụ nữ Việt Nam chúng ta cao hơn hẳn cả nước khác bệnh của người phụ nữ chỉ tình riêng ung thư vú mỗi ngày á, tại Việt Nam phát hiện ra hơn 50 ca bệnh mắc mới ung thư vú và một nửa số đó 25 người tử vong do ung thư vú chỉ tình nhưng mà mình chú cháu sẽ hỏi ở đấy chúng ta đang ở thành phố đó đã có những cái khóa tâm soát ung thư rồi vậy thì cả chị ở ngồi ở đây có ai được đi tâm soát ung thư chưa chưa đó chưa Xuân chia sẻ một cách giúp cho các chị có thể từ khám bệnh luôn các anh cũng có thể nghe để về chia sẻ về vợ khi mình đi tắm á dùng cái sữa tắm massage đều đặn nhẹ nhàng xung quanh cái bông ngực theo chiều kim đồng hồ hoặc là chiều ngược lại bởi vì trên kể cái múa mở ở bông ngực của người phụ nữ thì vô cùng đều đặn nếu mà phát hiện những cái khối u bất thường thì lúc đó cả các chị đến ở cơ sở y tế gần nhất để làm những cái để xét nghiệm hoặc là tầm soát ung thư à, Dung cũng chia sẻ luôn bình thường á, thì Dung cũng không phát hiện ra được cái đó đâu nhưng mà Dung thì may mắn hơn các chị là được công ty cho đi kiểm tra sức khỏe định kỳ cứ mỗi 6 tháng một lần và trong cái đợt định khám định kỳ vừa rồi thì xuống cũng phát hiện xuống có một cái khối u nhỏ ở ở ngực nhưng mà thực ra thì cái bác sĩ cũng nói là cái này thì theo cấu trúc thì chỉ là u lành thôi cứ 3 tháng đi kiểm tra một lần định kỳ thế đó có nghĩa là khi không may mà chúng ta phát hiện ra ung thư giai đoạn đầu đối với tạc móng ừ. với phụ nữ có những cái tắm cả bộ phận đặc thù mà nam giới không có xuống xin lỗi trước rồi xuống xin phải được kể tên luôn đầu tiên á, là vũ tử cung cổ tử cung buông trứng voi trứng âm đào âm hồ và da thì tạm món đó công ty đều bảo vệ riêng và nếu không may mà đi khám mà bác sĩ chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu thì công ty sẽ chi trả 25% số tiền bảo hiểm ví dụ với gói sản phẩm này xuống tham gia 200 triệu nếu mà bác sĩ chẩn đoán và cho kết luận là ung thư giai đoạn đầu tạm món đó thì công ty sẽ chi trả 25% của 200 triệu là 50 triệu và tối đa trong suốt thời hạn bảo hiểm là trả 4 lần 4 lần của 25% là 100% được chứ ạ rồi thường á thì các anh chị thấy là nếu mà bây giờ ung thư điều trị bằng thuốc thì nó có hiệu quả không không và bác sĩ thì thường tư vấn cho chúng ta là phẫu thuật phẫu thuật luôn bởi vì những cái bộ phận đó nữ giới không có thì vẫn có thể hoàn toàn sống khỏe và sống lâu à, Xuân đã biết những cái trường hợp à, ung thư vú và cắt đi vẫn sống bình thường khỏe mạnh thế nếu mà bác sĩ à, yêu cầu chúng ta phẫu thuật á, và sau khi phẫu thuật thì công ty sẽ chi trả một lần như vậy là 25% số tiền bảo hiểm được và tối đa trong suốt thời hạn bảo hiểm cũng được chi trả bốn lần cho bộ loại bệnh thêm một trăm phần trăm nữa và đặc biệt chỉ có ở phụ huynh mới có chính là cái bảo vệ điểm chứng thai sản tất cả những cái biến chứng ảnh hưởng tới thai nhi như là xảy thai do tai nạn này thai ngoài tử cung thai trứng rồi à, gan nhiễm mỡ thiếu ối thì tất cả những cái trường hợp mà ảnh hưởng tới thai nhi đều được công ty bảo vệ và một lần như vậy xảy ra như vậy thì công ty sẽ chi trả lên tới 50 số tiền bảo hiểm và trong suốt thời hạn bảo hiểm đang chi trả tới hai lần là lên tận thêm 100 nữa đúng không ạ là 300 và không may nếu mà phát hiện ra ung thư giai đoạn sau thế công ty không đòi lại những cái khoản tiền đã trả cho khách hàng mà trả thêm 200 số tiền bảo hiểm nữa thế cả anh chị thấy trong suốt thời hạn mình tham gia có khả năng công ty chi trả lên tới 500% số tiền bảo hiểm cho cái sản phẩm này đúng không ạ? Và khi mình khi mà mình tham gia một hợp đồng á thì đây chính là cái điểm nhấn văn nhất trong cái sản phẩm trong một cái hợp đồng bảo hiểm và chính là nếu mà không may bên mua bảo hiểm xảy ra rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ bệnh viện á thì công ty sẽ động thay thay cho bên mua bảo hiểm đóng thay cái sản phẩm này trong suốt những năm còn lại mà người nhà của chúng ta vẫn tiếp tục được bảo vệ đó thì vừa rồi cũng xuống là chia sẻ là tất cả theo các cổ yếu nhất bởi vì sao bởi vì lãi suất đầu tư thì cao nhân thị trường thường duy trì hợp đồng 2% thường đặc biệt đến tới gấp 6 lần là 6% phí cơ bản được nộp năm đầu điểm thứ tiếp theo nữa đó là phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ đều được phân bổ vào giá trị tài khoản và đem đi đầu tư cả công ty khác thường là chỉ có sản phẩm chính mới đang đi đầu tư còn sản phẩm hỗ trợ là giống như cái thẻ bảo hiểm y tế của mình vậy sẽ bị được hàng năm mất đi hàng năm mình không dùng tới sẽ mất nhưng mà ở đây sản phẩm đó vẫn được còn vào giá trị tài khoản để để tăng cái quỹ tiết kiệm của chúng ta lên và tạo hàng á, và trừ những cái khoản phí ban đầu thì cực kỳ thấp có nhiều khách hàng khi mà trợ khi ký ở trong về xuống á, với với các đội ngũ các anh chị ở đây thì có nói câu này này à, bây giờ thì trung à, tôi nghe thì tôi thích lắm rồi nhưng mà tôi sợ là chưa thì tôi định ông trẻ hoặc là đang còn khỏe đang còn đi lao động kiếm tiền được nhưng mà sợ cách đây vài năm vài ba năm sáu thì cũng rủi ro thì cũng phải có rủi ro nhưng mà cũng có cơ không không làm ra tiền được như thế chưa thì ra tôi sợ nhất nữa có không ạ thực tế là như vậy đó dạ yeah. thì sau những cái chương trình như vậy á thì bọn xuống đi làm về thì phải có những cái feedback cho công ty mà phản hồi lại cho công ty chính vì vậy á là khi mà sản phẩm này ra đời là công ty có những cái điểm linh hoạt rất là tối ưu điểm linh hoạt thứ nhất đó là linh hoạt đóng phí thì xuống chia sẻ riêng với sản phẩm này các anh chị khi tham gia thì chỉ cần đóng phí liên tục và đều đặn trong 3 năm đầu tiên cố gắng đóng phí đều đặn và liên tục trong 3 năm đầu tiên. Năm thứ tư trở đi chúng ta có quyền tăng hoặc giảm phí đóng. Chúng ta có thể giảm tăng thì không có gì đáng nói đó đúng không ạ? Nhưng mà khi mà giảm phí đóng á, thì những cái quyền lời mà các anh chị tư vấn đã thiết kế ban đầu cho các anh chị vẫn được giữ nguyên. Đó chính mà là điều hay nhất là có thể ví dụ như các anh chị tham gia một gói là 30 triệu đến năm thứ tư các anh chị nói thôi năm nay là con của của tôi bắt đầu vô đại hạn hết rồi chứ tôi chỉ còn 20 triệu hoặc 15 triệu chứ thôi nộp vô sinh nó vẫn được nhưng mà quan trọng là vẫn được bảo vệ ý nguyên những cái quyền lợi như ban đầu có điều nếu mà thực sự khó khăn chúng ta mới sử dụng tới cái quyền lợi này thôi à bởi vì chúng ta tham gia bảo hiểm ai cũng mong muốn chúng ta sau này nhận về lại nhưng mà để nhận về lại tối ưu thì chúng ta nên nộp đều đặn đúng không ạ đúng không dạ yeah. Dạ. rồi cái điểm linh hoạt tiếp theo tôi muốn chia sẻ đó chỉnh lại linh hoạt rút tiền à, vì thì xuống chia sẻ với các anh chị đây cách đây 5 năm xuống một gói tham gia hai gói hai gói bảo hiểm hồi đó thì một gói là 15 triệu hai gói là 30 triệu thôi thì à, các con một số năm nay là học cấp 2 rồi nếu mà theo đúng nộp 15 năm thì xuống phải nộp thêm 8 năm nữa nhưng mà ví dụ như 5 năm nữa con trai của xuống bắt đầu vô đại học à, thì khi mà vô đại học những cái trong cái cuộc đời của chúng ta xuống là thật sự thì um, không phải là khi xảy ra rủi ro chúng ta mới cần tiền có những giai đoạn chúng ta hoan hỉ vui vẻ hạnh phúc chúng ta cũng cần tiền đúng không ạ đó là đó là những lúc nào con đi vào đại học này rồi dừng vợ gả chồng cho con này hoặc xây một ngôi nhà này thì chúng ta cũng cần tiền mà đúng không thì lúc này ví dụ con xuống vô đại học đi nếu mà trường hợp ừ, vô đại học con cần một chiếc xe máy tầm 50 triệu chẳng hạn bây giờ sao đó lấy ngân hàng rút về một à, cái sổ tiết kiệm á, chưa tới hàng thế ngân hàng không còn trả lãi suất đúng không ạ nên cô sống dùng tới cái phương án này nhớ lại cách đây mấy năm mình tham gia một hợp đồng ở phú hưng đây và lúc này cái giá trị tài khoản của chúng ta trong tài khoản tâm còn một trăm rưỡi triệu lên rút về bậc năm triệu mua một chiếc xe cho con không có tổn phí gì cả tối ưu hơn chưa ạ chứ hả có quyền đó nhé chúng ta có quyền rút tiền trong khi chúng ta vẫn đang được bảo vệ vẫn đang tiếp tục tham gia trong cái quyền lời sản phẩm của hương đại pháp này rồi còn cái phần thay đổi số tiền bảo hiểm thì lúc nãy cũng có nói rồi nhưng mà ngay ở sản phẩm phương đại và các ngay năm thứ hai chúng ta có quyền tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm của chúng ta rồi và à, cái quyền lời tăng cương á, có nghĩa là những cái quyền lời như là tai nạn bệnh hiểm nghèo hoặc là tự kỳ thì chúng ta có có thể thêm hoặc bớt bất cứ năm nào trong hợp đồng đó là những lời linh hoạt của đến từ sản phẩm vốn đại pháp thì vừa rồi chúng đã chia sẻ tất cả những cái quyền lời những cái điểm nổi bật những cái tối ưu của công ty thì để các anh chị hình dung hơn bởi vì lúc nãy giờ xuống toàn nói là xuống thì bằng chân nói là à, tiền tỷ này tỷ nọ hoặc là vài trăm triệu có thể là các anh chị cũng đang hoang mang hỏi năm chị mà tham gia một gói hợp đồng mà lên tới hàng trăm triệu đúng không ạ à? nhưng thực ra đó là nó cái số tiền bảo vệ thôi còn phí chúng ta đóng thì rất là thấp thì xuống chia sẻ một cái ví dụ minh hòa đây là một cái hợp đồng của uh, khách hàng đã tham gia ở phú hưng rồi với hai mẹ con thôi thì hai mẹ con này cái thu nhập ở mức trung bình chứ không phải là cao cho nên họ tham gia ở mức thấp thì lúc này cũng có nói rồi công ty của hưng ra đời á, là để muốn hỗ trợ cho từng khách hàng có những hợp đồng bảo vệ với mặc dù là số tiền lương họ thấp thì bởi vì khách hàng này á, thì việc à, một năm họ tham gia cho bản thân và bổ sung thêm một đứa con nữa có nghĩa là bảo vệ hai mẹ con trong cùng một hợp đồng với cái số phí hàng năm là 15 triệu 600 chưa tới 16 triệu thì trung bình một tháng đâu đó là tầm 1 triệu 270 gì đó thì mọi người sẽ thấy những cái quyền lợi trong cái bản hợp đồng này này đầu tiên là bảo vệ rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho người mẹ là 800 triệu bảo vệ cho người con được rủi ro đó là 200 triệu rồi tiếp theo đây là những cái quyền lời tăng cường tiếp theo đầu tiên là sản phẩm tay nạn à, lúc này mình tìm hiểu rồi sản phẩm tay nạn là chi trả từ 100 cho đến 300 phần trăm số tiền bảo hiểm đúng không thì hai mẹ con đều được bảo vệ trước rủi ro tai nạn là 100 triệu thì tối đa mà công ty chi trả là từ 100 cho đến 300 triệu cho mỗi người ở ờ, trong cái sản phẩm này á, thì bảo vệ bệnh hiểm nghèo cho hai mẹ con với mình giá là 300 triệu em nhớ lại chút xíu à, bây giờ tham gia này thì người mẹ nhân ả với con thanh bài sẽ được bảo vệ nhóm 1 là chỉ trả 300 triệu nhóm 2 600 và nhóm 3 900 triệu cho mỗi người năm tiếng á à, lúc này chúng ta chưa chia sẻ về sản phẩm hỗ trợ miễn phí nhưng thầy số nói ở đây luôn à, hai mẹ con đều được à, bảo vệ và để được cái sản phẩm hỗ trợ miễn phí một ngày là 200 ngàn thì ở phụ hưng á thì một năm công ty sẽ chi trả ví dụ như không may mà khách hàng đã ổn năm viện từ bệnh viện tuyển huyền trở lên lưu ý cho xuân trạm xã là không có chi trả từ bệnh viện tuyển huyền trở lên mỗi ngày như vậy thì công ty sẽ chi trả cho mỗi người là 200 ngàn và mỗi năm tối đa là công ty sẽ chi trả 100 ngày cho cái khoa thông thường nếu mà nằm ở khoa chăm sóc đặc biệt thì chi trả gấp đôi là 100 ngàn và tối đa của ừ, một năm là 30 ngày cho phòng qua phòng chăm sóc đặc biệt à, thường thì cả công ty chỉ bảo vệ ngang đó nhưng mà phụ huynh có khi trả thêm thì quyền lợi phẫu thuật lên gấp 5 lần số tiền bảo hiểm một ca mổ của hai mẹ con thì công ty sẽ chi trả là một triệu đấy mà điểm đặc sắc nữa đó chính là nếu mà không may mà hai mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo tiêu trì do bệnh hiểm nghèo thì công ty sẽ chi trả một ngày thêm 200 ngàn được và tối đa một năm là 30 ngày nên mọi người thấy tối đa mà công ty chi trả cho riêng về sản phẩm hỗ trợ viện phí là 160 ngày cho một người thử làm một phép tính đơn giản giúp số kìa 200 ngàn mà nhấn cho 160 ngày thì tối đa một công ty trả cho khách hàng này lên tới 3 32 triệu 160 ngày 32 triệu cho mỗi người hai mẹ con ví dụ mà có năm thì chi trả tối đa cho cái sản phẩm này là 64 triệu quan trọng là những cái quyền lợi khác vẫn được đảm bảo chứ không phải là bị trừ đi người mẹ thì được bảo vệ thêm bệnh hiểm nghèo phụ nữ 100 triệu nữa rồi với tất cả những cái quyền lợi mà xuống chia sẻ đó thì một năm thì đóng phí là lên tới 15 triệu 600 thôi và hợp đồng này dự kiến đóng phí 20 năm đó là gọi là dự kiến nhưng ta nhưng chúng ta có thì quyền lợi linh hoạt đồng phí rồi thì có thể ngang năm thứ 10, ngang năm thứ 15 chúng ta tạm ngưng đồng phí vấn đề đó được bảo vệ vẫn đúng tuyến đường vậy thì đó là cái quyền lời bảo vệ còn lại thì tất cả chúng ta ai cũng mong muốn là khi tham gia một cái gói hợp đồng bảo vệ á, thì để nhận lại cái quyền lợi tiết kiệm thôi đúng không ạ lúc này bằng trâm nói rồi nếu cuộc sống bình an thì chúng ta nhận lại toàn bộ số tiền chúng ta đã đóng cộng lại suốt đúng không ạ rồi vậy thì nếu cuộc sống bình an người mẹ dự kiến đóng phí 20 năm à, nhưng mà đến năm thứ 15 thì đã có nghĩa là năm người mẹ 30 tuổi này đến 45 tuổi người mẹ đã có trong tài khoản hai tầm 280 triệu đóng phí thêm 5 năm nữa thì cái ừ. tài khoản của mình tăng lên 480 triệu mặc dù chỉ đóng thêm 5 năm thôi đến năm thứ à, 65 tuổi thì lúc này có một tỷ trong tài khoản rồi mà từ cái năm 50 tuổi đến này trở về sau là không đóng phí nữa không đóng phí nữa tiền của mình vẫn tiếp tục tăng và vẫn tiếp tục được bảo vệ những quyền lợi từ tay nào nay trở xuống này bảo vệ đến năm 65 tuổi mặc dù chúng ta không đóng thêm một đồng phí nào nhá vâng tiếp tục được bảo vệ rồi à, thì à, mọi người thấy đó ví dụ như 20 năm 20 năm đi à, nhiều người nhiều người cười cái đoạn này đó nhiều người cười là nói là làm gì mà sống đến 99 tuổi mà nhận tiền đúng không ạ nhưng mà tại vì sao các anh chị thấy người Nhật ngoài đi đặc biệt chúng ta hay xem phim, phim Hàn hay phim Mỹ đấy tại vì ra mà mình thấy là hồi trước xuống sáng mà xuống nghiền phim á xuống thấy cô trong họ mà thằng thằng già họ lì vừa giàu vừa đẹp già rồi mà ra ở Việt Nam mình thấy toàn lương công về thế ở nhà chờ con cái tới thăm nuôi thì ở đây là họ sách vali họ đi du lịch xuống cũng có thắc mắc đó nhưng mà sau khi á thì xuống tìm hiểu về việc là họ tích lũy từ từ khi mà họ đã số tiền lợi thấp như thế này thôi nhưng mà các anh chị thấy đó cái số tiền họ nhận được về khi mà về nhà sẽ là bao nhiêu họ thông minh hơn chúng ta ở chỗ là họ tích lũy dần đơn giản như vậy thôi và vừa rồi thì xuống đã chia sẻ cho chúng ta một cái ví dụ minh họa để cho mọi người thấy những cái quyền lợi cụ thể và chi tiết vậy thì sau khi tham gia một ờ, cái sản phẩm ở công ty tầm 5 đến 7 ngày thì công ty sẽ phát hành về cho mình một quyển hợp đồng như thế này nè đây à, chiều nay thì văn à, phòng bên bên của chị tỉnh riêng của các anh chị mua đây là có được hợp đồng như thế này và hợp đồng từ 20 triệu trở lên sẽ có một cái giá rất là đẹp như thế này cho khách hàng À, thì đây là tài sản có giá trị được pháp luật giống như các cái quyền số không số nào chúng ta vậy trong này ràng buộc những điều khoản và quyền lợi của giữa doanh nghiệp bảo hiểm ra công ty bảo hiểm nhân thọ vốn và khách hàng à, và quyền hợp đồng này có giá trị được pháp luật xuống lấy xuống cam kết với mọi người điều đó và đây là tài sản thừa kế hợp pháp khi chúng ta tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta ghi luôn người thừa hưởng trong đó là bao nhiêu phần trăm cho nên là cái việc là tạo ra giá trị trước và tích lũy dần là vì như vậy dạ thì uh, khi ký tên cho nên chúng ta không ngoan khi nói rằng là khi ký tên vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính là lúc mà chúng ta hoàn tất là thư tình thân thương nhất dành cho những người mà chúng ta yêu thương thì vừa rồi xuống đã chia sẻ tất cả những cái quyền lợi này rồi chấm cũng chia sẻ cho chúng ta cái vai trò và hiệu bảo hiểm thì số tin chắc rằng trong đầu cả anh chị cũng đã đã có những cái suy tính đang có những cái dự định có thể cái câu hỏi mà băn quan lớn nhất của cả anh chị lúc này là tham gia bảo hiểm vào lúc nào năm hàng ngày một ngày thôi thì các anh chị nghĩ là con số sẽ chỉ được mấy trăm đến mấy nghìn tháng thôi đúng không ạ nhiều người cũng có thể nói với số là tôi thích tham gia lắm rồi nhưng mà tôi không có tiền bởi vì tôi lo rất là nhiều việc thì xuống chỉ đơn giản hỏi các anh chị một câu thôi nếu mà bây giờ các anh chị không tham gia sáng nay xảy ra rủi ro thì tiền đâu để mình đối phó cho nên cái việc mình có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giống như là cái việc mình tìm được một cái áo phao khi mà thuyền bị đắm và tìm được cái lối thoát hiểm khi mà tòa nhà bị cháy đó là tất cả những cái điều mà chúng chia sẻ cho các anh chị cho nên sau cái phần này khách hàng thì có quyền tham gia sớm hay tham gia muộn công ty có thể có thể đợi được hết nhưng mà liệu cái rủi ro có thể đợi mình ra hay không đơn giản như vậy phải ạ cho nên tương lai của những người thương yêu của chúng ta đang vừa rồi xuống đã chia sẻ cho các anh chị những cái đặc những cái đặc, đặc sắc nhất luôn của sản phẩm thì không biết ra chúng ta có những cái băn khoăn thắc mắc khi cần trao đổi thêm không á, thì chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ bởi vì Dung hay nói thế này ạ con chúng ta đi học á, thì trong cậy vào thầy giáo đau ổn á, thì trong cậy vào các bác sĩ còn khi mà có những cái băn khoăn thắc mắc gì về bảo hiểm mình có hỏi những người đang ngồi bên cạnh mình bởi vì họ chưa